giúp đỡ thí sinh yêu cầu hướng dẫn lên thầy cô các em biết sinh bị loại khỏi thành đó và học sinh khán giả sẽ hỗ trợ nếu máy bay giấy có đáp án sẵn sàng cho thí sinh lựa chọn trả lời à, các thí sinh đã sẵn sàng chinh phục điều thử thách của chương trình quân chương bảy năm chúng ta ngày hôm nay chưa và bây giờ chúng ta đến với trận thi nhất của cuộc thi quân chương bảy ngày hôm nay trận thi nhất gồm 20 câu hỏi Obrigado. như bí go sĩ fly hai mươi giây bắt đầu mười lăm giây bắt đầu hết giờ bằng cái thí sinh giờ đáp án đã biết cái căn mình hay là The answer is C. Goodbye. Cảm ơn các em và các em thí sinh trả lời mời các em bỏ xuống và di chuyển sang các khỏi trận đấu theo sự hướng dẫn của các thầy giáo viên không được bỏ bẻ xuống nha khi nào thầy cho bên trong kia không được bỏ bẻ xuống mọi người cái này là cái đầu của chú Okay, we ready for number two, erase, clean the board. hơn à, các em không phải là sai nhưng mà các em bỏ bản xuống và di chuyển ra khỏi trận đấu theo sự hướng dẫn của các thầy cô nhưng mà cô Ly đầu đáp án là các em vẫn giữ bản nha và bây giờ các em bôi ờ, đáp án rồi đến với câu hỏi dưới thứ tư ở cái tiếng Again. boys down. Cleaner boy. Các em từ từ rồi mới bỏ bảng xuống nha. Hãy giữ nguyên để cho giám, giám khảo chấm. Ready? Are you ready? Okay, next question. Billy has a an apple. I love them. Okay, the answer is B. Wow. Đó, đối tay này em nè, đó, đi an apple. Các em trả lời sai nhưng mà các em à, ra di chuyển là khỏi thành công. Các em ngồi giãn giãn ra nào. In your boy, please. Again, how do you feel when you see snake? A. Scared. B. Happy. C. Thirsty. Your time starts now. Mọi người bắt đầu. giữ nguyên bản The Các em giữ nguyên bản rồi, các em giữ nguyên bản cho thầy cô chấm. Rau em rất là sai mà các em di chuyển ra khỏi trận đấu The answer, the answer is A, scared. Alright, clean your board, please. đừng có bỏ bạn xuống nha giữ nguyên bạn giữ nguyên bạn hết giờ, bơi ra please Okay, don't, don't put your boy down, okay? Just up. The answer is C. Can. C. Con không? Giữ nguyên bạn. Giữ bạn cao lên, giữ nguyên bạn. Giữ nguyên bạn. That's dạ. dạ. các ý tưởng online có thể bây giờ cũng có giáo viên Your time starts now. 15 giây bắt đầu. các mình cho các bạn các bạn thấy nha. Hết chưa? Em giơ bạn cao lên nè. the ball top. All right, next. Ready, listen. I'm a fruit. I'm long and yellow. Monkeys like me. What am I? A. Lemon. B. Banana. C. Apple. What am I? A. Lemon. B. Banana. Okay, work down. We're going to Um, stand up, letter B. Stand, up, letter B. Stand up. Stand up. B, stand up. Who owns the B? Stand up. Stand up, letter như vậy là chúng ta đã qua hết trận thứ nhất của và nội dung đơn gôn và là chúng ta bắt đầu đến trận thứ hai ở trận này thì các câu hỏi của các em sẽ là đi vào chỗ trống thôi cô sẽ chỉ ghi các anh vào trong bảng thôi nha bơi đi con bơi đi bơi play cái đáp án sẽ không còn là ABC nữa mà các em sẽ ghi đáp án của mình vào bảng King.